còn ở hàng à, tiền vệ thì sẽ gồm có là Văn Cường, Văn Trường, Văn Khang và Văn Đỗ còn ở hàng hậu vệ thì sẽ gồm có Duy Cương, Tiến Long, Tuấn Tài và thủ môn sẽ là Văn Chuẩn thì anh em cùng mình xem qua cái lịch sử thi đấu gần đây của Việt Nam và uh, nước bạn Lào thì có thể thấy là về phần sân của Việt Nam trong 10 trận đấu gần đây nhất thì có cho mình là tới 9 trận thắng và chỉ để thua một trận trước Indonesia với tỷ số là 1-0. Cùng với đó là sẽ có một số trận thắng cách biệt như là trận thắng 3-0 và 4-0 trước uh, Campuchia và Indonesia. Còn về phần sân của nước bạn Lào thì anh em có thể thấy là trong 10 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này khi mà thi đấu ở đấu trường uh, ờ, U22 này thì có thể thấy là đội bóng này chỉ có cho mình là hai chiến thắng, một trận hòa cùng với đó là tới là 7 trận thua. Nhưng một số trận thua như là trận thua 4-0 trước Indonesia, trong khi Việt Nam mình thắng với tỷ số là 3-0, còn trận thua 2-0 trước uh, Thái Lan và trận thắng uh, 3-0 trước uh, Brunei và ờ, có một trận à, thua trước Việt Nam là trận thua 6-1 thì anh em có thể thấy à, ở trong lịch sử mà hai đội bóng à, Việt Nam và Lào đối đầu với nhau thì có một trận thắng à, của Việt Nam vào ngày 28 tháng 11 năm 2019 đã giúp cho Việt Nam thắng lên tới tỷ số là 6-1 thì hiện tại thì ờ, trong cái U22 này ở trong cái bảng đấu B này thì nước Lào thì sẽ không được đánh giá cao khi mà đang được coi như là phải thi đấu trong bảng đấu tử thần ở trong cái à, giải đấu U22 năm nay thì chúng ta có thể nhìn chung vào thì uh, mặc dù là còn nhiều thứ chưa kể đến uh, ngay được tại vì là chúng ta chưa có nhiều thông tin về hai đội hình và hai trận đấu này nhưng mà rõ ràng là đội tuyển Việt Nam chúng ta là một đội tuyển tỏ ra vượt trội hơn rất là nhiều so với đội tuyển à, khách đó là U22 Lào cùng với đó là U22 Việt Nam cùng với là U22 Thái Lan là hai ứng kiện cử viên số 1 cho cái tấm huy chương vàng cho SEA Games năm nay nên không bất ngờ khi mà họ kiểu dắt tay nhau đi tiếp ở trong cái um, mùa giải SEA Games năm nay thì chính vì vậy khi mà gặp một đối thủ yếu hơn khá là nhiều đó là Lào thì à, rất là thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam chúng ta vậy rằng thì ở trong cái trận đấu này thì kèo nhà cái sẽ đưa ra là bao nhiêu thì anh em cùng mình xem qua thì anh em có thể xem qua đây khi mà nhà cái đưa ra mức uh, chấp cho Việt Nam đó là mức chấp 2.5 và bỏ một vào Việt Nam sẽ ăn được 0.58 cùng đó là bỏ một vào Lào sẽ ăn được uh, à, 1.21 cùng với đó là kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 3.5 và kèo khi bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.80 và bỏ một vào kèo xỉu ra ăn được 0.96 thì chúng ta có thể dễ thấy là không có, có cái chuyện gì mà nhà cái lại đánh giá cao Việt Nam như vậy khi mà đưa ra mức chấp lên tới là 2.5 cho nên việc mà Việt Nam thắng ở trong cái trận đấu này là hoàn toàn có thể xảy ra và điều đó có thể là được coi như là chắc chắn và anh em có thể thấy là kèo được niêm yết sớm ở kèo hợp chấp hiệp 1 đó là ở mức à, Việt Nam chấp 1.25 cùng với đó là kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 1.5 thì chúng ta sẽ có một số kèo khác nha kèo tỷ số chính xác tỷ số chính xác hiệp 1 ờ, bàn thắng lẻ chắn bàn thắng đầu cuối giữ sạch lưỡi tỷ số cách biệt thì hiện tại thì mình chưa biết là thông tin về kèo cược uh, chấp phạt góc và kèo thẻ sẽ như thế nào thì chúng ta cũng phải chờ đến uh, gần cái giờ đá bóng thì uh, lúc đó nhà cái mới đưa ra những cái mắc kèo đó cho ta chúng ta có thể tham khảo và tham gia đầu tư thì ở trong trận đấu này khi mà nhà cái đưa ra mức chấp là 2.5 thì liệu rằng cái mã kèo nào sẽ là mã kèo sáng và là mã kèo anh em có thể tham gia vào đầu tư ở trong trận đấu này thì ở trong trận đấu này thì à, chúng ta có thể dễ hiểu rằng là U22 Việt Nam là cái ứng cử viên uh, vô địch hàng đầu cho cái tấm huy chương vàng SEA Games lần này và hứa hẹn sẽ là một cái à, có thể vượt qua cái vòng bảng rất là thuận lợi và điểm ăn tiền của U22 Việt Nam đã nói lên cái điều này đó khi mà chỉ với cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này anh em có thể thấy là khi mà chạm trán vào năm 2019 thì Việt Nam đã thắng với tỷ số là 6-1 cùng với đó là một số trận chiến thắng ở trong lịch sử thi đấu gần đây nhất của Việt Nam chúng ta như là trận thắng 6-0, trận thắng 6-1, 2-1, 1-0 2-0, 4-0 và 3-0 thì tất cả những trận đấu này đều là những cái trận đấu cách biệt chỉ có một trận hòa trước Thái Lan là tỷ số là 2-2 mà thôi như anh em có thể thấy là trong à, khoảng 10 trận mà thi đấu gần đây của phần sân à, Việt Nam chúng ta thì có lên tới là 6 trận đã nổ ở mức tài và trong đó là sẽ có 3 trận nổi xíu cho nên ở trong trận đấu này cũng sẽ là một trận đấu có thể xảy ra rất là nhiều bàn thắng nên má kèo ngày hôm nay mình sẽ đưa ra cho anh em có thể xem và tham khảo đó là Việt Nam chấp à, hai hai trái rưỡi cùng với đó là anh em có thể nằm vào thêm kèo tài 3.5 là một kèo có thể tham gia vào đầu tư và đây cũng chỉ là cái nhận định sớm của mình về cái trận đấu này chỉ đưa ra những cái má kèo cho anh em tham khảo chứ không khuyến khích anh em tham gia vào đầu tư theo những cái má kèo mình đưa ra trên video Chính vì vậy anh em nào mà muốn có một cái máng kèo chắc ăn nhất cũng như là một trang chơi uy tín thì có thể liên hệ cho Dũng qua tới đây a cầm Dũng chơi kèo cũng như là số điện thoại đang hiện ở trên màn hình để mình có thể đưa cho anh em vô nhóm cùng với là đưa ra những cái máng kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để em có thể tham gia vào đầu tư. Chính vì vậy mình chỉ khuyến khích anh em tham khảo chứ không khuyến khích anh em đầu tư theo những cái mã kèo ở trên video thì video hôm nay mình nhận định sớm về trận đấu giữa Việt Nam và Lào là một video nhận định sớm và mình xin phép kết thúc video tại đây và chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Dũng soi kèo cũng như là Việt Dũng bóng đá